2 triệu cân à? Đúng rồi, 2 triệu cân. Cân cái cái bò à? Thêm triệu nữa cho đánh nhau vỡ mồm đi. Đây đây cá thai. Cá hai ba điểm. À, không phải liêng. Đánh mì thôi. Ơ, à, cá thai luôn. Ô cá thai kìa. Cá thai này đi. Là mình làm ăn cho cái bò này à? 3 ừ, triệu một cân. 2 triệu chứ. Ba đây thêm triệu đánh nhau à, vỡ mồm. À, à. thêm triệu. 3 triệu cân đi. Ừ. Nghe 2 3 3 triệu cân này 1 2 3 4 4 triệu 5 triệu hết tiền con đâu 6 triệu Ui. 7 triệu Ui. thêm 7 triệu thêm nốt gì 1 2 3 4 5 8 triệu Thế 8 triệu Ô, hai nhà ca này tiếc nhỉ triệu à? ở chỗ là có lương à? đấy bỏ đi bỏ đi đồng chí chín điểm bỏ hết à ừ. ừ. dành bốc và bỏ luôn cho ăn không ừ, 8 triệu bỏ đi ừ. đời mấy khi được hai ba bốn năm sáu bảy tám cân cái thôi cân ngửa luôn sáu bảy tám sáu bảy tám sáu bảy tám cân luôn mà người ta đánh như thế ui mẹ chết rồi mà chín rồi ăn du mà đánh chết rồi thua như kiểu nhà có điều kiện ừ. thế ra hai bốn chị năm đi năm nhà đánh này đánh đấy thôi ok cái gì từ đâu chơi chơi nhà này hết tiền rồi đánh gì Bố nhà này, năm nhà. hết tiền ra gì rồi lắng tôi bán chịu có gì đâu tao tao ra cầm thiếu bốn trăm này không một trăm ai chơi ai chơi một một trăm này hai triệu này hai vào tay đấy rồi đủ năm nhà triệu năm nhà thôi cầm cái gì cầm cố gì cầm đi bốc, bốc cái đi làm gì đâu rồi chơi thôi em cứ thiếu 400 đi ui thì, thì cầm cái gì đây cầm cái gì cho em con xe này sh này xe gì SH Việt Việt mới tinh ấy ok còn thế em là năm chục đủ thì khổ thật đấy rồi, vâng, okay. xong em lấy luôn đi anh nhìn em đánh phong cách của em đánh anh biết năm chục đấy chín điểm em đánh như, như sáp đóng luôn đóng gà đi đóng gà đi được rồi cắt đi chịu cắt rồi cắt trước đi cắt việc gì chơi với nhau Đấy, còn anh em ba bốn năm sáu nhà này à, em thật đấy rồi người ta đóng rồi ác nghe anh này thì chết mình nhung mẹ đen lấy 3 điểm vậy bốn nước bảy ba mươi chịu không chín hai chín này chịu đánh vẫn còn vài sáu nhà là đen này đánh sáu nhà đen quá cân à ừ. đánh đánh ít thì được nhiều người quá lấy thêm luôn hai ba bốn năm triệu nếu xuống chín đây thêm năm triệu kinh đây này đang đỏ mà đừng điểm đừng, đứng bọc bài của họ đấy đừng xem nộ nữa thì cái thì làm sao mà em đánh ghê chết làm sao dám đánh cái được thừa 500 này anh cái à em với anh ờ, đánh ờ, với nhau cửa ngoài năm củ đi bao nhiêu cửa này ba này bốn này năm này nhá vớt đấy năm củ coi như là chỗ anh em mình vào gà đi vào gà đủ đi đủ gà đi bóc cái này 5 triệu đấy rồi. vâng ok đây để dưới đây nhá hả dạ, dạ, dạ. để Nhắc, đây nha được đây. một chơi đây đấy bốn không phải tính rồi chơi luôn Nhắc, đủ gà chưa nhà này vào gà chưa đây đóng gà chưa rồi đóng rồi hai ba bốn năm sáu sáu nhà thiếu một nhà cái chịu đi cái anh em đưa con đưa con chìa khóa em em ấy sao gì em tháo cái cái này đây này sh tôi có gì đâu thôi để em cầm đây tí nữa đưa cho được rồi định mẹ đưa đi sao được ra khỏi nhà này mà no Đúng rồi cứ để đây cho nó phong thủy không mà thôi anh cầm mẹ luôn em chẳng muốn cầm đâu cầm trả ra cái vấn đề gì theo à, bao tiền hai triệu hai triệu ngày theo hai tháng năm ừ giờ bây giờ còn gì nữa đâu mà thêm là sau đánh thôi hai triệu này một hai ba bốn năm Tổng bài bỏ đi vừa ra đi Hai điểm để chết với em rồi nhá Em xin 5 triệu rồi nhá Đến vòng tôi à Đến vòng ông rồi đấy anh đi 2 thêm 5 là vào 7 Anh ấy 7 triệu là cân 7 triệu là cân 2 3 4 5 6 7 triệu cân theo Ôi thế này cũng bỏ rồi cả cái hiếm thêm 5 triệu, nhà này 5 triệu cân rồi anh không? Ờ, nhà vào 5 triệu cân. Thì bỏ mấy tiền bỏ? Mấy đi. 9 cu cơ, à cu chuồn. À à, hai cơ. Đủ Chín ăn này. Ăn à, cơ cũng thắng được. Thì caro. Hơn phần. Nay mình nước bỏ. Ông tám nước ấy, đèn ông ông, ông, ông gắt chết. Cả đây nước đã bỏ. 8 điểm 15 triệu vào sao được đủ không? Nhà đấy cũng vào được. Nhà hai, nhà ba, nhà, nhà này. Vào thì vào được nhưng mà thua. Hiểu không? Nhanh nhá. Mất tiền. Vẫn vào, vẫn vào được. Vào thua luôn. Vào thua. Hỏi nhà bốc cái giỏi, bốc cái đi. Vừa thì gà toàn tiền nẻ, bây giờ tiền nẻ thu hết đây, bố đánh toàn tiền chẵn sợ. Vừa nãy em không có tiền em đánh tiền lẻ gì xung tiền nào thì chả là tiền thôi nhưng mà mình cái nẻ này mai chịu ơi dưới cho thằng đấy một tít này con à bỏ một nhà đi năm hai để đánh bạc hai à? nhà ôi à, mỗi nhà con à ôi ván vừa rồi quên quên hơn sơn anh cái nhỉ có đi có lại tọa đằng nhau cân à đúng rồi thêm năm tiếp đang đỏ không cần biết đánh như nào vậy ba bốn năm thêm năm cần gì biết là hai nhà thì cần gì nữa thua thì thôi hứa đi 6 điểm là cần chứ có gì 6 điểm là cần 6 điểm 6 úp nọc cho em gái lấy tiền, là có điểm rồi đi có phải gì không đâu đúng không à từ cái xe này nó không hợp với mình rồi xe phải đi ở nhà khác thì nó mới đỏ không ạ vào tiền đó, những nhà cắt giỏi cắt đi để đi làm ra 5 triệu không nhỉ ok anh Đây, cái tiếng bục thế trẻ anh không tiên luôn đi vừa mày lên bài hai ba bốn năm sáu bảy dày chân lên mười mười đây bỏ rồi cầm 5 triệu này về cần cầm 10 triệu đấy đúng không cần thêm 2 triệu dưới đi Ủa. nhà hai nhà bỏ, ba nhà bỏ, đây bỏ bốn điểm này bốn nhà bỏ, bốn điểm bỏ không rồi mấy là cân hai triệu hai triệu bỏ cân nhau ngăn cân tiền thiếu gì đâu mà hai triệu quá nhiều bảy điểm 7 Đỏ thế nhỉ? Ăn rồi 6 Thế thì đánh thế Chán Các bạn ca thế nhỉ? Đánh thế Mượn là lên Nó phải nhiều khi nó phải quăng đời và bùi rộng một tí Cắt cái dây đỏ ra Để đấy dây đỏ cứ lên 9 đến 10 lên 8 đến 10 đánh đến giờ triệu Anh ngay à? Đây Ăn nhiên báo có 5 triệu nhá Ok Lộn bài kìa Bốc cây rồi, cắt cây rồi Đây không, thi nhau cắt cắt xong rồi chết chứ làm cái gì rồi đấy ơi lại còn ông đấy thoa vào <laughs> nữa đi ăn cắt đi một hai ba bốn năm gì vào năm triệu ok được xong rồi nhận năm triệu thành thiết nhỉ được Ui. chịu không một tít. cắt thế nào cũng là một tít. thêm hai triệu thêm hai triệu này như con này bỏ là mình ăn 5 triệu ngoài à. Ừ. <laughs> nghỉ lắm đủ 4 triệu thêm 3 à, triệu bỏ thôi ừ, đây bảy điểm đây rồi bảy điểm mà nó bỏ đấy bỏ thì năm mười triệu này khó lắm ừ, ba chân rồi cho năng ui giời hỏng rồi ăn đi sáu điểm nghe cho này còn tám nhỉ ba chân đẹp như này không lên tám bỏ rồi ông kia ba triệu không theo à không ăn thôi mẹ được bắn liêng thì không ai vào mày thế mày không tám hơi đen rồi ừ. bởi vì cô ăn được từng đấy may mắn thì không mất không bị mất tiền anh rồi nhà kia chín được ăn được nhiều là mẹ 10 triệu đây là mẹ 10 triệu hắn 10 triệu năm nhà đây đấy đủ 10 triệu chưa ngồi đấy đúng chưa này để kiểm tra này dọc găm găm cuối cùng cũng phải mất chơi anh găm làm cái gì mười nhá ờ mười triệu đấy đấy đủ mười triệu chắc vừa rồi đấy ừ. cái giao lưu gì không giao lưu bao nhiêu mà giao lưu cái 5 triệu cái lên bài rồi lên bài rồi chưa chưa chưa còn điện nôn đã lên bài về cơm nấu xong rồi về về ăn đi 5 triệu này Đợi tôi cầm cho tôi nhận dạ, nhé. Vâng, nhận đi. Cứ nhận mồm là được. Ừ. Đây, Đấy, như, như, như. Mặt đi. Như. À, cái. Đấy, 2 triệu cân. Kéo đấy. Đây bỏ. Phim 5 triệu khác. Nhà kia nhé nhé, đấy không? 2 còn 5. Ừ, 2 còn 5. 2 còn 5 là mấy triệu cân? con? 7. 7. Đầu 7. tổng bảy á ừ. Ui, to nhỉ đi cân cái đã hai ai là cái đấy bốn năm sáu bỏ à tôi với ông 10 triệu đây là mỗi người là mỗi người 10 triệu là 20 triệu đây này ông này đánh như nào đây tôi cân tôi bỏ nhiêu cân bảy đỏ này cắm hai xe đã thắng đâu đã hết căng cho anh đấy nhà này thêm đây này thêm năm tính mạng sinh tử đây rồi đấy, đỏ vào đỏ vào mà ăn đỏ vào ăn kìa Ê, bảy điểm xì trái vào đỏ bảy chết nhá cứ đây cầm đây để đỏ đỏ đỏ điểm nhá nhai đỏ điểm mà tôi bỏ rồi, rồi. thêm bao nhiêu thì lật ra luôn lật ra luôn năm à năm tám luôn bỏ luôn cái bảy đấy còn tiền tiền nữa đưa mười triệu đưa mười triệu đấy đã đưa mười triệu đấy cứ ngửa ra cái thế cứ đi Em nhận 10 triệu lát Mất rồi Còn anh ngồi đây Đồn sao phần nào Bao tiền là con nhỉ 5 triệu 5 triệu đúng không 1 2 3 4 5 đá ngoài đúng không đá nó đúng không 5 bắt bằng này 10 ừ, 1 này 2 này 3 này 4 này 5 này chúng ta lại du dương lại 5 triệu cáp rồi 5 triệu căn đúng không? Ừ. 5 ừ. triệu là căn Ý đúng rồi Nó đỏ được mãi đâu mà Bán nào cũng đỏ Ồ. Điện thoại tôi đấy. Sao các cả làng như ông quay một mình mình sao nhỉ? Ừ. Quê đâu gì? Quê đâu. À, cứ mong là tôi chết, cứ mong là tôi không đỏ được mãi. Tôi mới ăn được ông có 5 triệu thôi, ông đã như thế rồi. Đã lấy, đã lấy lại nữa. 3 4 5 đi mượn đi. Là cân này đúng không? 1 2 3 4 5 Thêm 5 triệu nữa. Hả? Nhà kia, ơ kìa kìa dạ, có bà không từ từ từ từ không đánh thì nghỉ mẹ luôn đi năm á ừ năm hơi cắn này đấy 5 triệu cân hay thế à. ôi rồi à, thế nhỉ tay đôi các ông sợ gì nhỉ bao nhiêu nó Đã đỏ mãi đâu thế bao nhiêu đấy em năm rồi giời năm triệu tôi không hướng đâu đã, đã, đã gọi là cắm xe rồi thì tôi bố thì báo nhà con là cắm xe ba bốn 5 đừng thằng nào luôn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 thêm 10 có chuyện cái gì chả có chuyện gì cả có chuyện gì mình chả đánh chả đánh thì chắc ừ, chắn không đánh thì không mất đồng nào cả xem có, có, có đẩy lại không cờ bạc là bìm cũng chơi là thắng đúng ok hai ừ. ba bốn năm sáu ừ. tám chín cần lấy tiền về luôn đi em cần sao thế từ từ anh bốn năm sáu thì chắc chắn là giấy rồi đúng à? không à, liêng à, cân được cân này. thôi kiếp trước mình sống phúc đức quá bảy tám chín này ôi giời bốn năm sáu được sáu thì là cái gì ông kia cân à cân cân đi nữa thì em đi em có sợ rồi mà đỏ thế nhỉ cắm Thôi vừa anh cầm cho chú con xe đấy. Em giả lại xe luôn ăn cả ăn xe cái gì đấy đấy tiền còn đầy okay. như các bạn đã biết thì cái đoạn video vừa rồi tôi đã sử dụng con máy điện thoại này con máy điện thoại này là máy điện thoại đánh bài dòng cao cấp nhất thì ở cái đoạn sau của video này thì tôi sẽ review cho anh em một cái mã chơi tức là bật mí anh em một cái mã chơi đánh làm sao mà cho nó hiệu quả nhất thì trong cái máy này nó có rất nhiều mã chơi này đấy rất là nhiều mã chơi thì các bạn chọn cho tôi cái mã 68 này đấy trong cái mã 68 này nó không những là nó sẽ đưa cho bài mình về là bài cao nhất mà còn là nó sẽ làm cho bài mình ví dụ như nó làm bài mình được liêng thì cũng sẽ làm cho bài của đối phương được liêng nhưng mà liêng thấp hơn hay là bài mình được sát thì bài đối phương cũng phải là có hàng cái kiểu kiểu như thế thì cái tỷ lệ đấy nó đạt rất là cao đây này bây giờ tôi sẽ test thử các bạn xem ở trong cuộc chơi tôi hay chơi là cái chế độ là tai nghe còn bây giờ tôi sẽ để ở chế độ loa để mọi người cùng nghe và cùng cảm nhận xem nó báo như nào đây là đặt xuống máy báo hai này thì mình bốc hai cây ra đúng không một này hai này đúng không một hai ba bốn hai ba bốn bài mình chín mười gì này có bài nào chín mười gì à bài này 9 điểm 9 chín rô đây bài này đụng hàng rồi bài này 123 này bài này 6 điểm thì bài mình 9 10 gì gặp 123 gặp 9 điểm thì cũng là ăn khối đúng không đấy là cái hay của cái mã 68 thì ông nào mà ví dụ như đã mua cái cái cái con này rồi mà chưa biết dùng cái mã 68 thì anh em có thể là chọn về mã 68 còn ông nào sau này mà lấy thì tôi sẽ hướng dẫn cụ thể hơn còn tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn một cái cái, cái key nữa trong cái gọi là cái đoạn sau của clip này là cái cách đánh khi mà mình không làm trương tức là mình không chia bài ấy. bởi vì là có nhiều anh em thắc mắc hỏi là anh ơi thiết là đánh như này nếu như mà à, ông trộn xong như này người ta bốc cái thì sao thì đây ví dụ như người ta bốc cái thì là người ta chia mình có quyền bốc cái đúng không thì đây người ta chia này người ta chia thì người ta phải trộn đúng không người ta trộn xong cái này mình bảo đặt xuống đây là tôi bốc cái không ơi thì nó là người ta đặt xuống đây chẳng hạn đấy máy báo ba này có thể mình bốc theo hoặc mình không bốc theo cũng được ví dụ mình không cần bốc theo này mình giả vào bốc này đấy bốc này mình bốc cái này mình bốc mình bốc cái này đúng không bốc cái này xong hết máy báo hai này ví dụ như ông này chia chia chẳng hạn đúng không ông này chia thì mình cầm đây đây ông chia đi vứt một cây này ra đấy thế là xong thế là lúc này là mình chia thì bài mình sẽ là bài cao nhất một con ở đây này là và là con con một thừa lại này thì bài mình nó sẽ là đây máy báo hai mình bốc một lại lại sáp à 8 điểm đấy thế bài này thì là, là bài mình điểm thấp cho nên bài làng cũng điểm thấp thôi thấy chưa cái cách đánh nó là như vậy còn ví dụ như là đang chơi này mình đang chơi bốn người nhưng có người người ta nhảy vào thì mình có thể ấn ở bên này đấy tạo thành 5 người này 6 người và khi vào 6 người như vậy đúng không mình cầm người ta trộn bài như này mình bảo ông nghe trộn xong đặt xuống tôi bốc cái cái thì đặt xuống đây máy báo 6 này mình bốc này đấy bốc này phát mình không cần biết bao nhiêu cả bốc nó báo lại là một thì ví dụ ông này chia mình chia luôn mình không phải bốc nữa bởi vì là một là một con nó vứt vào đây rồi thì bài mình nó sẽ là đây lại tiếp tục hai ba bốn năm sáu bây giờ là chế độ chơi là thành 6 người rồi chuẩn tuyệt đối luôn bài mình 9 caro này thì chắc chắn bài thế bài này là mình cao nhất rồi đấy cái thế bài mình không được liên thì người ta cũng không thể có liên được đấy là cái hay khi mà dùng cái mã 68 này đấy con điện thoại này nó ngụy trang vào con iPhone 8 đẹp lung linh luôn tất cả mọi cái uh, phụ kiện là sắp đặt luôn cho các bạn các bạn nào cần tư vấn có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại ở trên màn hình ok chào tất cả anh em